Chào tất cả anh em nha Thì à, ở cái video ngày hôm nay thì giới thiệu tới anh em một số cái mẫu kính áp tròng nhìn xuyên bài mẫu mới năm 2022 Thì đây là những cái à, mẫu kính mới, những cái mẫu kính đặc biệt dành riêng cho những anh em nào mà mắt bị yếu Anh em đeo vô nó sẽ không có đau mắt của anh em nữa Không có chảy nước mắt và không cọp mắt nha Và một cái nữa là mình xài lâu dài nó sẽ an toàn hơn Với lại khi mà anh em sử dụng kính áp tròng thì à, người đối diện chơi với mình người ta có kiểm tra mắt của anh em thì không thể nào mà biết được là anh em đang sử dụng kính đâu nha cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm và cái kính này sử dụng thì khi mà đeo vô thì anh em đánh bài như bài ngửa luôn bài nào cũng vậy bài mà nào mình cũng có mẫu và khi mà mua một bộ kính ấp chồng mình sẽ tặng kèm cho anh em từ 10 à, bộ bài cho đến 20 à, bộ tùy theo cái mức độ giao dịch của anh em nha đây là hai cái mẫu bài tặng nè hai ca xanh và hai ca xanh vỏ trắng còn chơi cái mẫu lạ thì anh em cứ chụp hình anh em gửi qua zalo số điện thoại đây 090970 số 4 thì mình sẽ cung cấp bài theo yêu cầu của anh em mẫu nào cũng có hết đặt cái nào mình làm cái đó và đây là những cái loại kính cao cấp nha thì chơi nó sẽ ok hơn so với những cái mẫu kính cũ trước đây anh em xài thì hiện tại thì à, bên mình đang cung cấp phân phối ra ngoài thị trường rất là nhiều mẫu kính khác nhau từ 6 đến 8 loại khác nhau và giá của nó cũng dao động rất là à, khác nhau giữa bài với lại kính thì nó không chênh lệch mấy nhưng mà kính thì nó chênh lệch nhau cũng vài triệu thôi một bộ kính rẻ nhất của mình hiện tại mình đang cung cấp là một triệu và mẫu kính cao cấp nhất thì cũng chỉ có 4 triệu 8 thôi nha còn những anh em nào mà chơi à, thường xuyên thì lấy tầm 2-3 triệu là anh em chơi ổn định rồi thì sẵn đây giới thiệu tới anh em một cái mẫu bài mới luôn bài này là bài đầu lưng để hỗ trợ cho những anh em nào mà chơi CX xì phé nó sẽ dễ hơn tức là anh em kéo bài anh em sẽ thấy được cái cả cái phần trắng này luôn nó sẽ ghi số điểm số ở trên cái phần trắng này anh em có thể nhìn vô cái phần trắng này anh em biết được đây là lá gì và chất của nó là chất gì phân biệt được coro trùng bích luôn nha và 52 lá bài nó sẽ có 52 cái ký tự khác nhau ở trên lưng bài và trên đầu bài để anh em phân biệt đây còn đây là cái kính chuyên dụng nè kính này là để mình thử bài để mình kiểm tra bài với lại à, để quay video cho anh em coi còn khi mà anh em đi chơi thì anh em đeo cái này vô nó sẽ rõ hơn rất là nhiều còn ở đây thì mình gắn lên camera để cho anh em à, những anh em nào mà chưa từng chơi anh em chưa từng xài anh em hiểu được cái cách mà mình sử dụng cũng như là những cái màu sắc mà anh em thấy khi mà anh em sử dụng kính thì đeo vô nó sẽ có một cái màu hơi tím như thế này nha đeo kia thì nó sẽ trong hơn đây con ba thì anh em thấy số 3 nó vẽ trên lưng nè và ở những cái phần đầu này nó cũng có những cái số 3 nhỏ màu xanh lưng thì nó sẽ điểm mực hồng và đầu bài nó sẽ điểm mực xanh và cái phần ở giữa này là cái phần phân biệt chất đây là con baro đây tiếp tục đây là con năm năm thấy số 5 rõ ràng chưa đây là những cái số 5 màu xanh 1 2 3 4 5 6 7 8 nó sẽ điểm 8 cái số nhỏ ở xung quanh lưng bài đây nè quay ngược lại cho anh em dễ nhìn nè số 5 đây là con 5 bích con 5 bích thì ở cái phần này nó sẽ không điểm chất đây là con 3 nè con ba này ba gì đây ba bít luôn đó rất là dễ nha mình nhìn là mình có thể thấy được còn khi mà không sử dụng kính thì à, cái lá bài bình thường nha anh em nhìn bằng mắt thường sẽ không bao giờ phát hiện được đâu cho nên cái vấn đề mà tan tích thì anh em khỏi phải lo chơi cái này là siêu kính rồi đây là con chính nè con chính thì đó nhờ hình nó hơi khác lạ xíu nha con chính là cái hình này nè cái hình của nó sẽ giống như một cái chìa khóa đây là con chính con đang bồi bồi thì chữ di thôi đây là bồi gì đây bồi cơ nè con này là con à, con đầm đó rất là rõ đó thì à, đây là những cái mẫu kính ốp trồng mới và những cái loại bài mới thì anh em nào cần lấy hàng thì cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại ở đây 0909 704 số 4 thì anh em mua đồ nhiều thì anh em sẽ biết tới mình mình tên là Phi ở bến xe miền Đông Sài Gòn nhà mình gần cổng 3 cổng 4 cổng 5 lấy hàng thì anh em cứ ghé qua nhà anh em coi hàng cảm thấy cái sản phẩm nó ok và nó phù hợp với cái chỗ anh em chơi thì anh em lấy về xài còn à, ngoài kính áp tròng này ra thì bên mình cũng còn cung cấp rất là nhiều đồ bầu cua sóc đĩa tài xỉu và những cái máy đánh bài hoặc là những cái game hack ở trên điện thoại game offline nha thì cần thì anh em cứ alo có gì thắc mắc thì anh em cứ gọi mình sẽ hỗ trợ cho anh em hết mình sẵn đây thì cho anh em coi luôn cái mẫu bài tiền đô nè bài tiền đô thì anh em thấy nè bài này là bài lưng không nha nó không có điểm đầu đang bồi nè đó con 10 nè con 9 nè nó rất là dễ nha mỗi loại bài nó sẽ có mỗi cái cách điểm khác nhau để mình phân biệt thì khi mà mình xài nhiều thì mình sẽ quen và mình nhìn nó sẽ dễ còn à, những anh em nào mà chưa chơi thì mình cũng hướng dẫn luôn cho anh em cái cách đeo cách xài rất là dễ thôi cái kính này thì anh em à, ở đây trong một bộ kính áp tròng thì nó sẽ gồm có những cái dụng cụ để hỗ trợ cho mình gắn mình tháo cho dễ nè và đây là hai con len hai cái này là quan trọng nhất thì hai con len này để mình áp trực tiếp vô trong mắt của mình để mình nhìn thì mình đánh nó như đánh bài ngửa luôn mình có thể thấy được tất cả những cái quân bài đó hai cái mò len này là nó màu sẽ khi mà anh em nhìn ở đây nó sẽ có màu tím nè nhưng mà khi mà mình đeo vô mắt của mình thì người ta sẽ không thấy đâu cho nên cái vấn đề đó thì anh em cứ yên tâm trường hợp mà bị người ta thấy sẽ không bao giờ xảy ra còn sẵn đây thì giới thiệu tới anh em một số cái mẫu bài lỗi luôn cũng hỗ trợ đánh xì dách đánh liên thì uh, những anh em nào mà chưa xài này thì lấy cái này về đánh liên là một nè xì dách là hai xì phé là ba là những cái bộ ấp chồng này chơi rất là ok nha cái thứ nhất là dễ chơi mình không cần phải có kỹ thuật cái thứ hai là nó sẽ hỗ trợ cho mình tốt nhất có thể tốt hơn cả máy đánh bài đó còn nếu mà anh em đánh đường dài muốn chơi không phải phức tạp thì anh em lấy cái này về anh em coi cái chi đầu tức là coi chi cuối chi ba lá anh em sẽ biết được để anh em dương anh em thủ anh em đánh với người ta cũng cái đó cũng là một cái lợi thế để anh em chơi thì đây là một cái mẫu bài à, lỗi mới bài này là bài số nè thì anh em có thể thấy nó điểm ở đây nè nó sẽ có một cái số ở ngay cái phần góc này anh em có thể biết được cả chất và cả quân này là quân máy và biết được cả chất của nó luôn nha thì đây là con tám chuồng thì anh em thấy con tám không nè nó vẽ hẳn cái số 8 ở đây đây nè cho anh em coi khác nè con này con 4 nè có số 4 con này là con 5 giống như chữ S con này con 5 luôn con này con 6 nè anh em thấy rõ số 6 không con này con 9 nè đây 9 nè bài này là bài lỗi mình nhìn bằng mắt thường là mình sẽ thấy được cái điểm của nó nha không cần phải đeo kính bài kính khác bài lỗi khác đó thì uh, anh em nào cần lấy hàng thì cứ alo ở gần thì cứ qua nhà còn ở xa thì cứ cho mình địa chỉ mình sẽ giao hàng ship hàng về tận nhà cho anh em và khi mua hàng thì à, ở bên mình giao dịch thì anh em được kiểm tra hàng thoải mái trước khi mà anh em thanh toán nha để tránh cái trường hợp anh em bị lừa thì uh, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi hết cái video của mình nha